à, dấu hiệu nào là quan trọng nhất quyết trước khi quyết định mua một cổ phiếu à, đầu tiên thì à, chúng ta cần phải xem là mình đang ở cấp độ nào Tại vì dấu hiệu ở đây đó là cái dấu hiệu bạn có kế hoạch giao dịch hay không Tại vì nếu dấu hiệu bạn không có kế hoạch giao dịch thì cái dấu hiệu đầu tiên là dấu hiệu đầu tư theo gì ạ cảm tính nên cái dấu hiệu quan trọng nhất đó là gì ạ có kế hoạch giao dịch để chúng ta đầu tư thành công còn không có kế hoạch thì cái dấu hiệu quan trọng nhất mà chúng ta cần nhận ra đó là đầu tư theo cảm tính